hello Tuyết Nhung à, Rất là lâu ngày rồi chị em mình mà có một chuyến đi biển Hôm nay là cái chuyến của bên mình là sẽ về với lại Hồ Tràm Bình Châu không chị Tuyết Nhung à, Chị Tuyết Nhung đang đứng tại một cái vị trí rất đẹp Chị Tuyết Nhung review sơ qua cho mọi người biết cái vị trí chị, Tuyết Nhung đang đứng được hay không à, Xin chào tất cả mọi người Hiện tại là Nhung đang đứng ở đây gọi là gọi là hồ bơi nước mặn yeah. Dạ. của phân khu là Tropicana à, Hồ Tràm à, là một cái phân khu của à, chủ đầu tư Novaland thì như mọi người thấy nè đây là một cái hồ bơi nước mặn với cái tổng cái diện tích là 5.000 mét vuông ở ở phía trong á, là hồ bơi dành cho trẻ em còn phía ngoài đây là hồ bơi dành cho người lớn ở đây á, là đặc biệt là hồ bơi nước mặn này nó, khi mà bơi á, thì nó giúp cho da của mình á, là ờ, trị liệu được nhiều cái chứng bệnh như là xương khớp rồi đó mọi người À. à. ở đây là không phải là một cái suối cái cái hồ nước bình thường mà đây là một cái hồ bơi gọi là vật lý trị liệu phong trì kế bên là một bờ biển rất là xanh mát với lại những, những cái dòng nước là trong xanh những con sóng mà là màu trắng không thì ở đây á, là cái hồ bơi nước mặn giống như một cái ly cốc tay đầy màu sắc các chị em thấy là nó quá tuyệt vời đi chị ạ à. thì à, cho em hỏi sơ qua chị Tuyết Nhung á với cái phân kỳ Tropicana của um, Novaland như vậy á khi mà hình thành á thì nó có những cái gì đặc biệt cái chị Nhung ừ như như mọi người biết á, là đối với hồ cái khu vực hồ tràm á, là rất uh, rất là ít có khách sạn mà hoặc là resort mà năm sao uh, đủ cái tiêu chuẩn uh, mà lúc nào cũng phun phòng thì đối với cái ở đây á, là đáp ứng mọi cái tiêu chuẩn là khi á, mà ừ, du khách á, mà đến đây á, nè người ta có thể là là là enjoy đối với cái hồ bơi nước mặn à, này đồng thời là nó có cái nhà hàng cá mập à, ven biển là nhà hàng à, hải sản và phục vụ ngồi món hải sản là còn phục vụ những cái món ăn khác cho cho mọi người quá đẹp á chị nhung à, ờ. à. một nhà hàng cá mập màu trắng người ta tên, tên là sắc phải không chị nhung với cái nhà hàng này là sức chứa còn hơn một ngàn khách đó chị tuyết nhung ở à. đây đa dạng tất cả những cái loại món ăn thức uống chị nhung ạ à tha hồ mình trải nghiệm à, như Phước Sửu đang bay lay cam thì ở đây nó có hồ bơi nước mặn rất là đẹp và một cái uh, uh, cụm tiện ích của Tropicana à, kế bên Tropicana thì như Phước Sửu đang bay lay cam á, thì ở đây á, là một cái uh, uh, công viên à, công viên nước và giải trí và điều đặc biệt là ở trong công viên nước là rất là nhiều cảnh đẹp và có một cái bến ờ, bến thuyền kayak là chị Tiến Dung à, ngoài cái bến thuyền kayak ra thì có một cái à, à, vườn rau hữu cơ tha hồ ừ. ở đây tất cả những cư dân ở đây và trẻ em ở đây là tha hồ được cái là à, trải nghiệm nè nuôi con vật nè rồi á, là trồng những trồng, cái loại cây rau đúng yeah. Dạ. rồi à, xin chào tất cả mọi người hôm nay à, Phước Sửu cùng với Quang Chiến đi trải nghiệm một cái bến du thuyền rất là đẹp tại à, Havana của Nova Phong Quang Chiến đúng rồi. thì Quang Chiến à, à, có thể là cho mình một cái cảm nghĩ khi mà mình à, bước tới cái à, bến du thuyền của à, Havana này ok thật ra thì à, không phải một mình chiến mà chiến chắc chắn là tất cả mọi người khi mà chơi chân đến đây á thì đều có một cái cảm giác thì à, đây là một cái vùng đất à, rất đặc biệt khi mà có một cái sông và biển kế bên nhau yeah. Dạ. đó thì đây thì gọi là Havana Island thì đây là một cái sản phẩm của Nova khi mà đưa ra thị trường thì cực kỳ hot và gần như gọi là cháy hàng ngay nhớ là không lầm là bán trong vòng một tiếng là hết sản phẩm phải không quan chiến đúng rồi phước sụ thì à, Quang Chiến à, cảm nghĩ như thế nào à, một cái bến du thuyền mà nó kết hợp vừa với sông nè vừa với rừng và có những cái à, ờ, bến à, làng chài như vậy và kết hợp một cái tổ hợp và nghỉ dưỡng à, à, nằm trong Havana à, đối với chiến thì à, tất cả mọi cái có con người mình thì luôn luôn là cái cội nguồn là thiên nhiên yeah. Dạ. thì ở đây gần như là mình có đủ hội tụ đủ ngoài những cái này ra mình còn có một cái cảnh núi ở phía à, xa xa kia nữa wow đẹp quá à, bạn chiến à, rất là đẹp ha thì à, mình vừa có sông núi biển nói chung là à, gần như mọi cảnh vật của thiên nhiên đều à, ưu ái cho ở địa chỗ này và đặc biệt ở đây là cái à, cái rừng đó thì coi như là mình sẽ có một cái gọi là lá phổi xanh ở dạ. ngay cái cái nhà của mình nó sẽ giúp cho cái ờ, cơ thể của mình nó được tốt hơn hồi phục sức khỏe nhiều hơn nói đến uh, ờ, Havana thì ờ, nói đến những cái dòng và siêu biệt thự phong quang chiến thì quang chiến có thể review cho cả nhà biết được cái uh, Havana này nó có những gì và uh, tổ hợp của nó gồm những gì vậy à, ở đây thì thực ra thì mình sẽ thấy là nó sẽ có những cái khu mà à, biệt thự thì nó sẽ làm à, rất là nhiều cái màu sắc nhưng mà nó đi cùng với lại cái gam màu ở cái cái khu vực à, Hồ Tràm này yeah. Dạ. Và thêm nữa thì ở đây mình có cái 5.000 mét vuông cái khu à, giải trí ở ngay bờ biển Wow đẹp đó, luôn Thì đó cái khu đó mình có thể tổ chức được rất là nhiều cái à, à, hội thảo rồi à, những cái chương trình ở ngoài biển và đặc biệt ở đây mình có một cái khách sạn đó là à, Grand Mercure Hotel wow. rất là lớn đây là cái khách sạn 5 sao